đây ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những ổ lớn phía sau và bên dưới á, thì bên cửa hàng chúng tôi bọc lưới che chắn lại để tránh những trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn đi biết ở cửa hàng chúng tôi thì biết được thiết kế có nước rất là tiện lợi cho các bạn có thể vệ sinh cũng như là sử dụng các bạn chỉ việc kéo ra như thế này và cho thức ăn thức ăn đã sắp lá mỏng á và bên trên vỉ đây và cho vào bên trong để nướng thôi các bạn không phải mất công sức và thời gian để đốt lửa than nó rất là tiện lợi <coughs> tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng khóa ra khi mà tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu nướng đây không không lửa đang rồi yeah. các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ bật nhỏ cả ba ngọn lửa này lại để có thể ờ, dễ thổi để không có chúng năng là khóa ra khi mà tắt lửa các bạn xem thì ở phía sau bếp đây nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống rò rỉ thì sau từ 5 sau 7 giây á thì cái que khi mà lỗ tắt á thì cái que cảm biến này nó sẽ nhận tín hiệu thì bếp nó sẽ tự động khóa ra lại đây bếp nó đã tự động khóa ra kèm theo thông báo là tiếng bếp nếu như mà các bạn chú ý lắng nghe các bạn sẽ nghe một tiếng tạch của relay bếp nó đóng lại có nghĩa là bếp đã tự động khóa ra thì ở một số nơi bán khác đó, họ cũng có quảng cáo đây là cái tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước đó, mà nếu nó có trào ra thì nó sẽ chạm vào chia lỗ này khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều đó, là đầu chia lỗ này đây nó nằm cao hơn cái bề mặt của chúng ta nên nếu như mà có xảy ra tình trạng nước nó có trào ra bên ngoài á, thì cái khả năng ở chạm vào cái lửa này chúng cái lửa tắt là rất là thấp nên những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống trào là không có là đúng cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa tắt đó thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thì lửa mới tắt thôi Đấy, cả ba biết điều đã khóa ra công tắc cái vẫn mở đây tính năng tiếp theo tôi sẽ thử đó là khóa ra khi mà nước cạn nồi thì cái tính năng này á, khi mà các bạn có nấu nước á, các bạn có lỡ quên mà không có khóa ra á, thì khi mà biết là cái nhiệt độ yêu cầu của nó khi mà nước cạn rồi á, thì nó cũng sẽ tự động khóa ra lại rất là an toàn thì ờ, ở cái miếng này đây nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì nó sẽ tự động khóa ra thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới thế nào của chúng ta đó, nó phải đạt là trên 300 độ thì cái mới tự động khóa ra lại thì nếu như các bạn sử dụng tính năng này tại nhà đó, thì các bạn nên ờ, sử dụng những loại màu nó có đáy dày á các bạn không nên sử dụng những loại đáy mỏng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 cả hai bếp lửa để ờ, hai bếp lửa tự động khóa ra xong chúng tăng bếp cộng nồi lên đây công tắc thì cũng mở thì để mà khắc phục cái vấn đề về pin thì khi mà các bạn mua công việc từ cửa hàng chúng tôi á thì các bạn sẽ được tặng kèm một cục nguồn ba v đây là cục nguồn ba v đây thì với cục nguồn này các bạn có thể ghi trực tiếp vào ổ điện và ghi vào vào đầu chờ đây có làm sẵn bên hông đây để có thể sử dụng trực tiếp mà không cần đến pin thì các bạn sẽ vào ổ điện ở đây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 thì khi mà các bạn uh, sử dụng một cái hẹn giờ này thì các bạn nhớ lưu ý một điều như thế này là nếu hộp pin này nè trong một pin này mà có pin á thì các bạn sẽ lấy pin ra ngoài hết hộp pin phải để trống khi mà các bạn uh, sử dụng cái hẹn giờ đó thì hộp pin phải để trống vì nếu mà pin bên trong á, thì khi mà các bạn hẹn giờ đây hết thời gian đây cho cắm đây thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện á tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy nhớ lưu ý cái điều này còn khi các bạn sử dụng mâm và đĩa nướng này bạn nên trong ứng dụng bên trong mâm hướng phía dưới để trong quá trình các bạn nướng á thì hơi nước nó sẽ bốc lên thì nó giúp thực phẩm, thực phẩm của các bạn á được mềm mà không bị khô cứng và khi mà các bạn nướng xong rồi các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn thì ờ, với con bếp này á các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cặp pin đi kèm với bếp đây như thế này thì đây là cặp pin dự phòng để các bạn có thể sử dụng trong những cái trường hợp chẳng hạn như mà mất điện á nhà bạn bị cúp điện thì các bạn không có sử dụng cái công cụ 3V này được thì lúc đó các bạn sẽ lấy cặp pin này ra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 nhưng các bạn lưu ý một điều á, là tất cả những cái loại băng này đây nó đều được sản xuất tại Việt Nam nó chỉ mang công nghệ của Nhật thôi chứ không phải là nhập khẩu từ Nhật hay là các nước châu Âu đây nó được sản xuất ở khu công nghiệp ờ, Tân Bình quận Tân Phú đây thì bếp bên cửa hàng chúng tôi sẽ được bảo hành trong vòng 10 ngày đầu tiên 10 ngày đầu tiên các bạn sử dụng á thì nếu như mà có xảy ra lỗi về kỹ thuật thì bên chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn bếp mới có cái giá trị tương đương ở đây á, thì các bạn sẽ có đây là nắp che đầu chia lửa bằng inox với loại nắp che này á, thì các bạn có thể sử dụng thoải mái thời gian dài mà không sợ xảy ra cái trường tình trạng bị mục bởi những loại nắp sắt đối với những loại nắp sắt như thế này á giống như này á mà loại nắp bằng sắt á khi mà các bạn sử dụng thời gian dài á nó xảy ra tình trạng bị mục bởi hư hỏng đi còn cái loại nắp inox này các bạn có thể sử dụng thoải mái mà không sợ xảy ra tình trạng như vậy đây biết là tự động ờ, phái ra ở đây sâu tính năng là sau cái thời gian hẹn giờ thì ổ cắm và cuối cùng ở đây á, chúng ta sẽ có đây là tính năng rang xào đồ khô đây chúng ta sẽ ấn vào giữa khoảng từ 3 đến 5 giây thôi khi đèn sáng hiển thị sáng đỏ như thế này là các bạn chúng vào tính năng thì tính năng là tính năng để sử dụng khi mà các bạn rang hoặc là xào những món ăn á chẳng hạn như là rang đậu á hoặc rang những món ăn mà các bạn cần đến những nhiệt độ cao thì các bạn click vào tính năng này